và với mức giá bán chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi. Và đây là khu vực vị trí con đường của căn nhà mình này, một con đường rộng lên đến khoảng à, à, 3 mét hơn 3 mét nha quý vị và ngay sát với mặt tiền đường luôn nha. Với ngay à, gần với lại mặt tiền đường thống nhất luôn nha quý vị. Một à, trục và một sẹc đi vào đây một vị trí à, con đường và ngay sát mặt tiền luôn chỉ uh, cách mặt tiền uh, Đường thống nhất chừng cỡ khoảng 15 à, đến 20 mét đi bộ thôi nha quý vị. Và với vị trí này thì uh, gia đình mình có thể là di chuyển về những các cái khu vực trung tâm của thành phố cũng là ra sân bay và Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình, Tân Phú cũng như là về những các cái um, khu vực uh, bệnh viện và cũng như là về uh, các cái um, công viên và siêu thị Lotte nha thì rất là thuận tiện nha quý vị.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 để tham quan cái không gian cũng là thiết kế căn nhà mình nhá. Bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế gia đình chúng ta với à, một lớp cửa sắt và được làm à, bốn cánh và có hệ thống là ừ, khóa bằng vân tay nha quý vị. Và bên trong thì chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực 10 ly này. Khu vực ở đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian, khu vực đậu xe máy. Và với căn nhà à, thiết kế rất là đẹp và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết thì à, căn nhà này à, với giá bán chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn à, thương lượng trực tiếp với chính chủ nha quý vị. Một căn nhà với hướng chính là hướng Tây, phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây tứ trạch nha. Và căn nhà này thì à, có sổ hồng riêng đầy đủ hoàn công cho gia đình mình rồi, mua bán công chứng à, ngay trong ngày đều được luôn nha quý vị. Đấy, với ờ, không gian ờ, khu vực bên ngoài thì ờ, chúng ta sẽ có cái kệ để mũ nón áo mưa và giày dép khu vực bên ngoài của căn nhà mình Và khu vực đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian khu vực đậu xe máy nha quý vị Bên trong thì sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa kèm theo là những các cái tivi và tất cả nội thất bên trong của căn nhà mình thì khi mua sẽ được gia chủ là để lại và tặng lại cho quý vị nha với những các cái nội thất kèm theo hiện trạng như trong video nha quý vị. Và với à, tặng TV thì 65 à, inch và một bộ sofa cũng như là bên trong thì khu vực đường sau sẽ được gia chủ à, trang trí với những các cái đồ trang trí này, những các cái kệ để này. Đấy, những các cái cây được gia chủ trang trí ngay khu vực không gian phòng vệ sinh cũng như là bên trong thì chúng ta sẽ có một cái không gian phòng bếp và được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế ăn. Đấy và có một tủ lạnh bốn cánh Đấy, và bên trên thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái ờ, chất liệu gỗ là gỗ an cường những quý vị và kết hợp với những các cái chai được ờ, trang trí bên trong và những cái bức ảnh bên trên thì chúng ta sẽ có trần thạch cao rồi và có hệ thống đèn trùm đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình những quý vị một mẫu nhà xây dựng một trệt hai lầu và với xây dựng ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị và nhà mới sổ hồng riêng và mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày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 Đấy, giường dưới và giường trên Và có à, tủ à, để quần áo và kệ để tivi Cũng như là bàn trang điểm và có à, điều hòa bên trong Kết hợp với những các cái cây xanh trang trí cho bên trong không gian căn nhà mình Và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là điều hòa như quý vị Một mẫu nhà xây mới và thiết kế đẹp Và đang được gia chủ là bán với cái giá chỉ có hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi nha quý vị Ngang là ba mét rưỡi và độ sâu là 13 mét Và xây dựng phun đất nha một trệt hai lầu và nằm ngay khu vực vị trí trung tâm ngay sát bên với lại khu vực bệnh viện và cũng như là uh, siêu thị và uh, khu đầy đủ trung tâm thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển đi lại nha về khu vực sân bay cũng như là Bình Thạnh thì uh, chỉ mất chừng cỡ khoảng 20 đến 25 phút thôi Đấy, và khu vực đường trước đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với khu vực uh, ngồi uh, vui chơi này cũng như là ngồi uống trà ở khu vực uh, đường trước này cũng được nha quý vị và với mặt tiền thì à, được gia chủ trang trí với những các cái cây Tạo cho thêm phần à, xanh tươi và thoáng mát cho căn nhà mình nha quý vị với không gian ở đằng trước đây thì à, sẽ được gia chủ tặng gia đình mình này với những các cái giường và có kệ để tivi, bàn trang điểm và khu vực bàn làm việc nữa. Đấy và bên trên thì chúng ta sẽ có những các cái đèn chùm cho căn nhà mình và trần thạch cao kết hợp với những đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé quý vị khá là đẹp một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời và căn nhà này thì à, được gia chủ bán với cái giá chỉ có 5 tỷ 600 triệu đồng thôi và còn thương lượng mạnh nha quý vị trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ uh, uh, số 3 của căn nhà mình này khu vực phòng đường ngủ đường sau và đường trước thì chúng ta sẽ có một phòng thờ và cũng là có sân thượng bên trên Đấy, với đường sau thì được gia chủ tặng gia đình chúng ta với những các cái giường cái tủ và có bàn trang điểm kệ để tivi với à, ba phòng ngủ được gia chủ tặng full nội thất rồi và đây thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một cái à, võng đung đưa này này ngồi chơi ở bên trong không gian căn nhà mình nha quý vị và sàn thì được gia chủ là lót gạch bóng kiến gạch 60 x 60 vuông Đấy, kết hợp tông với những các màu sắc rất là đẹp nha quý vị Vâng thì di chuyển ở khu vực đường trước thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ nha Khu vực cầu thang thì ờ, được gia chủ thiết kế với những hệ thống đèn led và đèn chiếu sáng như căn nhà mình này quý vị. Và bên trên thì ờ, chúng ta sẽ có được những các cái giếng trời để lấy gió và lấy ánh sáng nha. Đấy, với ờ, căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là yêu thương nha quý vị. Đường trước đây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian khu vực phòng thờ đường trước của căn nhà mình này, cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh ở giữa nha quý vị đây, 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh với một phòng thờ và sân thượng à, đường trước của căn nhà mình. Đây, thiết kế trang trí và khu vực à, sân phơi có một cái à, khoảng không gian để ngồi uống trà và cũng như là giặt rũ khu vực đường trước này và sân phơi luôn. Và bên trên đây thì chủ nhà cũng có thiết kế với một cái khu vực uống trà. Đấy, bên trên đây quý nhà quý vị với à, trang trí thêm những các cái cây xanh tạo thêm những các cái à, không khí rất là trong lành nha quý vị và với một cái diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 13 mét và xây dựng một trệt hai lầu và tặng full nội thất như thế này và mức giá đang được gia chủ bán với giá hơn 5 tỷ đồng một xíu thôi